8 kiểu ăn uống rút ngắn tuổi thọ rất nhanh, hãy tránh sớm còn kịp, những thói quen ăn uống này sẽ khiến bạn đối mặt với nhiều căn bệnh nguy hiểm, rút ngắn tuổi thọ nhanh, ai cũng mong mình có sức khỏe và tuổi thọ cao, vì muốn trì hoãn sự lão hóa, nhiều người bất chấp sử dụng những bí quyết kỳ quặc, phản khoa học. Trên thực tế, để kéo dài tuổi thọ, ngăn ngừa bệnh tật xuất hiện, bạn cần tránh những kiểu ăn uống phản khoa học. Bệnh từ miệng mà vào là câu nói minh chứng cho những hành vi ăn uống sai lầm khiến sức khỏe giảm sút, bệnh tật xuất hiện. Sau đây là 8 kiểu ăn uống sai lầm khiến con người nhanh lão hóa, giảm tuổi thọ. 1. Tiêu thụ quá nhiều muối. Việc tiêu thụ quá nhiều nát chi có trong muối sẽ khiến huyết áp tăng cao, làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim và đột quỵ. Khi con người càng có tuổi, động mạch sẽ bị tắc nghẽn bởi những mảng bám hơn. Nếu tiêu thụ nhiều nát chi sẽ càng làm nặng thêm tình trạng. Giải pháp, nát chi chứa nhiều trong các loại thực phẩm chế biến sẵn, đóng gói, vì vậy, bạn nên hạn chế tiêu thụ những loại thực phẩm này ít nhất có thể. Đặc biệt, khi lựa chọn một món nào đó, bạn nên đọc thông tin dinh dưỡng trên nhãn thực phẩm. Các nhà dinh dưỡng khuyên rằng, khi ăn các món chứa hàm lượng natri cao, hãy ăn kèm với một số thực phẩm giàu kali như chuối, quai lang, cải bó xôi để trung hòa. 2. Ăn ít rau xanh. Chuyên trang sức khỏe của trường đại học Harvard chỉ ra rằng, việc ăn không đủ rau xanh có liên quan đến nguy cơ thiếu hụt dinh dưỡng, tiểu đường, bệnh tim và một số bệnh ung thư khác. Giải pháp Cách tốt nhất là tăng cường các loại rau xanh, hoa quả và bữa ăn mỗi ngày bằng salad, sinh tố, chất xơ, vitamin, khoáng chất có trong rau xanh rất có lợi cho tim, chống viêm, chống oxy hóa các gốc tự do. 3. Ăn quá nhiều đường. Ngoài các loại bánh ngọt, đường cũng được tìm thấy nhiều trong các sản phẩm như nước sốt, súp. Việc tiêu thụ quá nhiều đường ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe tim mạch. Trang Harvard Health cho biết, nếu cơ thể hấp thụ quá nhiều đường nó sẽ dẫn tới huyết áp cao, viêm mãn tính, tăng cân, tiểu đường, gan nhiễm mỡ. Tất cả đều liên quan tới nguy cơ đau tim và đột quỵ. Giải pháp, Hiệp hội Tim mạch Mỹ khuyến cáo nam giới không nên tiêu thụ quá 36 gram mỗi ngày. 4. Nói không với tất cả các loại chất béo. Việc hạn chế tiêu thụ các chất béo bão hòa là điều nên làm nhưng nếu muốn chống lão hóa, bạn không nên kiêng toàn bộ chất béo trong chế độ ăn uống của mình. Theo Hiệp hội Tim mạch Mỹ, chất béo không chỉ giúp giữ ấm cơ thể mà còn cung cấp năng lượng hỗ trợ cho sự phát triển của tế bào, bảo vệ một số cơ quan. Trang Cleveland Clinic chỉ ra rằng, chất béo không bão hòa đa axit béo như omega 3 rất tốt cho cơ thể. Nó giúp giảm sự tích tụ các mảng bám trong động mạch, từ đó giảm thiểu các cơn đau tim và đột quỵ. Việc tiêu thụ thực phẩm giàu omega 3 cũng giúp giảm nguy cơ mắc các bệnh về nhận thức, ung thư và bệnh về mắt. Giải pháp bổ sung nhiều thực phẩm giàu omega 3 như cá hồi, quả óc chó, hạt lanh, cá mòi, dầu hạt cải trong chế độ ăn uống hàng ngày. 5. Tiêu thụ quá nhiều nước uống có ga, nhiều đường, nước ngọt không chỉ gây hại cho tim mà còn không tốt cho xương. Một nghiên cứu được công bố trên tạp chí Nutrition tháng 2 năm 2020 cho thấy, uống nhiều nước ngọt mỗi ngày có liên quan trực tới nguy cơ gãy xương và loãng xương. Giải pháp Hạn chế các loại nước ngọt, thay thế bằng những thức uống lành mạnh hơn như nước ép trái cây, sữa giàu canxi, bổ sung thêm vitamin D để cung cấp những dưỡng chất cần thiết cho sức khỏe của xương. 6. Ăn không đủ protein. Khi ngoài 30 tuổi, cơ thể ăn mất đi 5% cơ bắp sau mỗi 10 năm, lúc này, chế độ ăn uống, đặc biệt hàm lượng protein đóng vai trò rất quan trọng trong việc chống lại chứng suy nhược cơ thể và duy trì khối lượng cơ bắp. Một nghiên cứu vào tháng 7 năm 2017 ở Mỹ cho thấy 1 phần 3 số người cao tuổi không có đủ lượng protein cơ thể cần. Tệ hơn nữa, càng có tuổi khả năng phân hủy và tổng hợp protein của cơ thể sẽ giảm xuống, đồng nghĩa với việc chúng ta cần bổ sung nhiều protein hơn. Giải pháp, các nghiên cứu đã phát hiện ra rằng, nếu tiêu thụ 1,3 gram protein trên 1 kg trọng lượng cơ thể sẽ làm tăng đáng kể khối lượng nạc, hiệu suất cơ bắp và chức năng thể chất của đàn ông cao tuổi. Nếu có vấn đề về nhai nuốt, bạn có thể bổ sung thông qua dạng bột pha, thực phẩm như trứng, sữa rất giàu protein. 7. Không ăn chất xơ. Chất xơ giúp hỗ trợ hệ tiêu hóa rất tốt, duy trì lợi khuẩn trong đường ruột và ngăn ngừa sự tích tụ của độc tố. Theo Bộ Nông nghiệp Mỹ, chất xơ rất cần thiết để duy trì một trái tim khỏe mạnh. Nó còn có thể giúp giảm mức cholesterol xấu trong máu và giảm nguy cơ mắc bệnh tim. Giải pháp, nếu dưới 50 tuổi, bạn cần tiêu thụ 25 đến 34 gram chất xơ mỗi ngày, nếu trên 50 tuổi, bạn cần tiêu thụ 22 đến 28 gram chất xơ. Việc ăn trái cây, rau xanh, ngũ cốc nguyên hạt có thể đáp ứng nhu cầu chất xơ. 8. Tiêu thụ quá nhiều rượu bia, thỉnh thoảng uống một ít rượu bia sẽ không sao nhưng khi tiêu thụ mỗi ngày sẽ đẩy nhanh quá trình lão hóa. Theo nghiên cứu của Viện Lão hóa Quốc gia Mỹ, khi con người càng có tuổi, nếu uống quá nhiều bia rượu sẽ dễ gây ra ung thư, tổn thương gan, rối loạn hệ thống miễn dịch và gây tổn thương não. Uống nhiều bia rượu cũng làm trầm trọng thêm các vấn đề sức khỏe khác như loãng xương, tiểu đường, cao huyết áp, đột quỵ, suy giảm trí nhớ, rối loạn tâm trạng.